Xin chào anh em thì à, tôi à, cũng đang à, chuẩn bị à, đi chơi chuẩn bị số tiền này để đi chơi đây đấy thì cũng à, test cái máy để kiểm tra độ hiệu quả của nó cũng nhân tiện để làm cái clip này để chia sẻ với anh em à, để em biết được hiện nay tất cả các sân chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài lá đều có những đồ chơi công chuyện hiệu quả cho nên là anh em đi chơi em chơi 5 năm hay em chơi xanh chín thì đương nhiên anh em là người thua cuộc anh em nhé đấy thì anh em cố gắng theo dõi clip này chia sẻ cho anh em những em đang thua thai đấy thì à, anh em đang tìm hiểu những đồ chơi công chuyện đấy thì có thể thông qua clip này để tìm hiểu để sở hữu cho mình một cái đồ chơi hiệu quả em nhé thì đây nó là một số quân hộp chọn đây nhé đấy, sẽ lấy ngẫu như bất kỳ ba hộp thì những cái hộp này đã được chính tay tôi bua phá góc cạnh này nhé thì với cái đồ chơi ngày hôm nay đấy là công nghệ mới nhất hiện nay anh em nhé đấy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 khi nó rơi xuống địa nó sẽ tạo ra sáu cái luồng âm khác nhau thì cái máy mình nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng phát ra đấy nó sẽ nhận biết được cái luồng âm phát ra là của mặt nào và từ đó nó sẽ phân tích nó sẽ báo một dung là xỉu hai dung là tài em nhé thì để không mất thời gian của anh em đấy thì tôi cũng sẽ test trên hai bộ hột một bộ hột trợ bo phá góc cạnh và một bộ hột 12 bộ hột công chuyện để em thấy được là cái máy này hột gì em cũng có thể chơi được em nhé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 đây tôi sẽ chuyển qua cái bộ hột uh, 12 bộ câu chuyện anh em nhé cái máy này thì rung rất là êm anh em nhé đây tôi để đây để em cùng cảm nhận cái nhịp rung với tôi còn anh em để trong người ấy, thì một mình anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó người một cạnh không thể phát hiện được anh em nhé như tiếng này đây máy báo một rung một rung thì anh đánh trăm triệu vào xỉu anh em nhé lưu ý nhé một rung là xỉu hai rung là tài anh em ạ xỉu này 10 nút ok chưa đây tôi sẽ cầm trên tay nhé để em thấy được là nó không hề phát ra tiếng kêu hay tiếng động nên cho cho nên anh em yên tâm áp dụng vào mọi sân chơi Đấy, như tiếng này đây máy báo hai dung hai dung anh em tiếp tục 100 bỏ tài lưu ý nhé Đấy, em chỉ cần đánh đèo tay là được ok 13 nút ok tài này Đấy, sóc xong hai ba giây là máy đã báo cho mình biết anh em nhé và cái máy này chống mọi tiếng ồn để giúp anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn anh em đều có thể chơi được em nhé như cái tiếng này đây máy báo một rung một rung thì anh ấy xỉu tôi xíu này 8 nút ok nhé thì cái công nghệ này là công nghệ mới nhất hiện nay Đấy, tôi rất uh, thích sử dụng cái này và áp dụng vào sân chơi Đấy, đây tôi sẽ ngâm cái bộ hột này của tôi này. Đấy, đây là bộ hột chọn chính tay tôi bò phá góc cạnh nổi hoàn toàn bình thường còn đây bộ hột công chuyện em nhé tóm lại là cái máy này của mình